Vâng, xin chào các bạn. Ung thư tuyến tiền liệt hay u tuyến tiền liệt hay phì đại tuyến tiền liệt là một vấn đề của nam giới. Khác với nữ giới thì những vấn đề của nam giới nó hơi khác một chút. Những nữ giới mà bị vấn đề của phụ nữ ở trong à, gói à, mà à, Limbic đã đã, đã chia sẻ đã cho chúng ta giải pháp thì tôi phân tích từ à, video trước người phụ nữ khi bị vấn đề về tuyến giáp hay là ở vấn đề ở vú hay là buồn trứng thì đều có những cái cảm xúc xấu cảm xúc xấu trong quá khứ gây ra thì người đàn ông thì chịu ảnh hưởng cái đó cũng có nhưng ít hơn rất nhiều và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với vấn đề về tiến tiền liệt của người đàn ông thì limbic sẽ chữa trị như thế nào giúp hỗ trợ trong việc à, hỗ trợ chữa trị như thế nào thì chúng ta sẽ đến với à, ngày hôm nay tìm hiểu về về những vấn đề gây ra bệnh lý này tiến tiền liệt của người đàn ông thường thường nó cũng chịu ảnh hưởng từ những cái cảm xúc xấu trong cuộc sống nó gây ra sự tắc nghẽn nó tạo thành độc tố trong cơ thể lúc này thì chúng ta mới thấy là cái giá trị về cuộc sống khi chúng ta quản trị được cảm xúc và làm thế nào được quản trị được cảm xúc thì cái vấn đề đó nó lại cực kỳ cực kỳ khó bởi vì nó khá nan giải nếu chúng ta bỏ tiền bỏ công bỏ của đi học những lớp NLP thì nó quá tốn kém và mất thời gian trong khi đó chưa chắc nó đã giải quyết được tận gốc còn hiện nay các bạn đang thấy ở cộng đồng mạng uh, chia sẻ về một cái giải pháp của limbic tự tử đó là nó có thể giải quyết được vấn đề về những vấn đề về uh, bệnh tật trên cơ thể người đó, trên cơ thể người ví dụ như các căn bệnh à, về uh, trên cơ thể từ ờ, tiểu đường hay tim mạch hay là vấn đề nam nữ đó thì nó đều có thể giải quyết được hay trẻ hóa cơ thể thì đều giải quyết được và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái giải pháp mà limbic nó sẽ giải quyết vấn đề về uh, yếu tố của nam nghĩa là các cái bệnh lý về tuyến tiền liệt thì tuyến tiền liệt của con người chúng ta hầu hết ở nam giới là à, vấn đề về sự tắc nghẽn thì tôi theo kinh nghiệm của tôi thì tôi nhận ra là những người phụ nữ à, những người đàn ông mà có vấn đề về tuyến tiền liệt là có một thời gian đó, xa cách phụ nữ nghĩa là uh, họ không họ không được quan hệ với quan hệ tình dục với nữ giới kìm hãm nhiều quá thì yếu tố này những bệnh lý này nó dễ hình thành nó dù chưa phải tất cả nhưng nó dễ hình thành cái yếu tố thứ hai là yếu tố về cảm xúc xấu trong cuộc sống trong quá khứ nó có và lúc này nó hình thành những căn bệnh này vì vậy với limbic lượng tử thì nó làm thế nào chúng ta sẽ bước vào limbic công cụ của limbic thì với nam giới đó nam giới thì nó có năm yếu tố của nam năm yếu tố của nam giới thì chúng ta cần phải sử dụng những cái thành phần những cái thành phần nào thì chúng ta sẽ bấm vào vào uh, phần năm yếu tố này sau đó chúng ta tìm những thành phần tăng cường nếu mặc định thì có thể nó cho sẵn và ở đây đó thì những phần mặc định đây đã cho sẵn nhưng nếu chúng ta cần những cái thành phần mà nó bổ sung hạn thì chúng ta phải bấm vào những cái thành phần bổ sung thì bổ sung nó có rất nhiều à, thành phần à, vì nó, nó có thể cần các cái giải pháp như uh, châm cứu thì chúng ta bấm vào châm cứu mà nó tắc nghẽn ở đâu gây ra bệnh hoặc à, về luân xa tắc nghẽn đâu gây bệnh chúng ta sẽ chọn lựa chọn hoặc thiếu các dinh dưỡng như axit amin thiếu ở đâu hoặc các enzyme thiếu ở đâu thì chúng ta cần bấm vào đây ví dụ như cái thành phần tinh dầu mà cần bổ sung thì chúng ta bấm vào đây thì có những thành phần nào nếu như ở đây nó đã tích cho chúng ta khoảng độ 5 70 phần trăm thì chúng ta hãy chọn từ 70 phần trăm trở lên để chúng ta tích vào để chúng ta chọn đưa những cái dưỡng chất đó mà những cái ờ, hoạt hóa đó đưa vào cơ thể chúng ta để chăm sóc sức khỏe về vấn đề yếu tố của nam giới tuy nhiên để trước khi cài đặt à, những cái thành phần này đi vào cơ thể thì chúng ta hãy chú ý đến một cái gói có tên là search infobook thì search infobox nó chính là nó chính là các thành phần à, còn nó là một cái công cụ mà xóa được cảm xúc xấu trong quá khứ mà thực tế thì toàn bộ cảm xúc xấu của của chúng ta hình thành do cái tâm buồn rầu cáu giận đó khi đó thì nó sẽ thành hình thành độc tố ở trong gan và lúc này thì chúng ta cần phải xóa bỏ những cảm xúc xấu này mà chúng ta chưa xóa bỏ cảm xúc xấu thì chúng ta đưa các dưỡng chất vào nó hấp thu rất kém và nó có thể không có tác dụng lắm vì vậy ờ, muốn giải quyết được những căn bệnh có thể tận gốc thì chúng ta hãy xóa bỏ những cảm xúc xấu những dấu ấn đã gắn chặt trong tiềm thức của chúng ta điều này ờ, với công cụ NLP hoặc quá trình thôi miên trị liệu thì chúng ta có thể giải quyết được nhưng tỷ lệ rất thấp chỉ vài phần trăm thôi các bạn và số tiền chúng ta bỏ ra thì quá lớn vì vậy đây là một cái công cụ mà giúp đỡ được con người chúng ta có thể giải quyết được với gói search infobook thì chúng ta chỉ cần bấm search infobook và lúc này chúng ta tìm xem các cái dấu ấn của chúng ta trong quá khứ đã lắng đọc ở phần nào nhiều nhất giả sử đối với một cái tâm một cái tâm buồn giàu buồn giàu thì chúng ta tìm và xem ở đây chúng ta có cái dấu ấn về buồn giàu không thì nó nằm ở chỗ nào thì ở đây chúng ta đã biết là vùng số 3 là vùng nỗi buồn đó hoặc chúng ta bố đã lúc nào đó ờ, chỉ trích bản thân và chán bản thân mình thì chúng ta phải ấn vào vùng số 5 để nó xóa những cái cảm xúc dấu ấn này đi và nếu như chúng ta có cái vùng số 7 là giận dữ chẳng hạn đó, trong quá khứ mà chúng ta không xóa đi thì chúng ta sẽ không giải quyết được tận gốc về những căn bệnh này đó vì vậy chúng ta hãy biết được những cái giá trị về những dấu ấn này ở trong tần sóng giọng nói của chúng ta luôn thể hiện những cảm xúc và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về dấu ấn này trong những video và những video mà các bạn sẽ cập nhật được cập nhật trên trong YouTube của tôi hẹn gặp các bạn đến với những buổi Zoom tối chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ tối nghĩa là 20 giờ ở fanpage Đặng Ngọc Phương Cảm Xạ hoặc các bạn hãy tham gia với cộng đồng của tôi ở Facebook đó là Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ. Xin cảm ơn. <clears throat>